Alo uhm, Sau đây xin giải bài tâm trạng uhm, Trái tim lưu luyến Cuộc đời anh luôn buồn vui Tháng ngày qua biết bao nhớ thương Bao giấc mơ Bao ước mong Lòng thầm nhớ một ngày kia ta được quen tình em cháu tim anh khát khao biết hy vọng đến khi nào ta được yêu cuộc tình ta bao năm thầm yêu em vẫn quan tâm vẫn khắc ghi lòng Người yêu ơi, hai ta cùng yêu, hai ta cùng ước mong Cuộc tình ta anh luôn thầm yêu Em biết không, khó khăn vững thăng trầm Người yêu ơi, mong em hiểu anh, mong em được thứ tha rồi mai sau hai ta gặp nhau mối tình ta trong tim có nhau trong gió mưa ta nắm tay cùng nhau bước qua bên đời nhau vâng cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe theo dõi các bạn một ngày an lành vui tươi ừ. kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình kế tiếp